Xin chào, mình là Năng Nguyễn. Hôm nay mình chia sẻ về cách thay đổi giao diện chủ đề của Blogger và Blogbot. Để làm được điều này mà các bạn đăng nhập vào tài khoản blog của các bạn vào cái trang quản trị viên của blog mình xuống chủ đề bạn có thể chọn các chủ đề trên kho của blog nhưng hôm nay mình sẽ không chọn chủ đề trên kho của blog mình sẽ chọn chủ đề từ bên ngoài một chủ đề mới những chủ đề có nhiều tính năng hơn đẹp hơn ví dụ như chủ đề trên blog này nó không phù hợp với nội dung trang, trang web của các bạn và cái thứ nhất cái thứ hai nữa trên kho giao diện chủ đề của blog đó, không được đẹp mắt cho lắm cho nên mình sẽ chọn một chủ đề từ bên ngoài rồi để chọn được chủ đề từ bên ngoài như thế nào mà chủ đề giao diện chủ đề nó là giao diện chủ đề miễn phí giao diện miễn phí nữa nha hôm nay mình sẽ nói về miễn phí chứ không có trả phí để chọn giao diện chủ đề miễn phí á các bạn mở google lên và gõ giúp mình là thêm blog t h e m e blogbot nên mình có sẵn blogbot này bạn tìm xuống cho mình trang chủ có tên là GoAPI trên trang chủ GoAPI có rất nhiều chủ đề để bạn lựa chọn trên đây có hai dạng một là bạn có thể trả phí và hai là bạn dùng bản phí bạn miễn phí á và một lưu ý dành cho các bạn là khi bạn chọn chủ đề trên GoAPI bạn lưu ý cái form chữ tiếng Việt nha tại vì các chủ đề này người ta viết trong bản tiếng Anh con một số giao diện khi bạn chuyển sang tiếng Việt đó, nó sẽ bị à, mất dấu mất chữ các bạn lưu ý à, giúp mình à, điều này để không làm mất thời gian của các bạn khi bạn chọn bạn tải về bạn cài đặt xong rồi còn phải tùy chỉnh lại nữa mệt lắm mình sẽ chọn một chủ đề nào đó để demo cho các bạn xem rồi mình chọn chủ đề trải nghiệm này đi như mình đã nói lúc nãy khi mình chọn chủ đề mình phải xem trước cái phông chữ phông chữ nó có hỗ trợ tiếng việt hay không bạn muốn xem trước á bạn sẽ bấm ở đây em chụp tiếng nè mình là nhà đặc trưng mình nó mẫu chủ đề là thấy vẫn cũng được mình nick vô một cái bài viết nào đó để mình xem luôn cái nội dung bài viết coi phong chữ nó có phù hợp tiếng việt hay không rồi mình kiểm tra từ form chữ cho tới số thì vẫn ok nha rồi mình sẽ chọn chủ này này mình tải về cho trên GoAPI bạn có thể mua khi bạn mua thì nó sẽ tích hợp nhiều cái hơn còn mà bạn xài tải bản miễn phí á mình sẽ tùy chỉnh lại một số một số uh, tiện ích và đặc biệt là thuộc tính trang trang bạn không thể xóa được rồi mình chọn tải xuống mình nít vào tải xuống sau khi đã tải xong á bạn thoát ra bạn trở về trang clip PC của mình nha các bạn mở đít xì lên còn xuống một tải xuống đây chủ đề bạn vừa tải xong đây là dạng phay nén bạn không thể à, tải cái này lên à, blogger bạn phải giải nén nó ra chuột phải vào và mở giải nén tập tin rồi đây là tập tin vừa giải nén ok những thứ này á mình bỏ qua hết cho mình mà không cần phải à, xem tới mấy cái này bạn lưu ý giúp mình là cái file có đuôi ngoài sau là xml tại vì cái file có đuôi ngoài sau xml là, là cái file bạn sẽ tải lên giao diện chủ đề rồi mình quay về trang blog của mình nhé mình xuống phần chủ đề mình qua bên tùy chỉnh mình đừng có vào tùy chỉnh mình vào cái mục ô nhỏ nhỏ ô vuông vuông á ô vuông nhỏ có mũi tên gạch xuống mình click chuột vào mình chọn khôi phục mình chọn phải lên Như mình đã nói bạn chỉ cần lưu ý là tiệp có có đuôi ở ngoài sao là xml thôi còn các cả các cái khác bạn đừng quan tâm mình chọn là tiệp của đuôi phía sau là ít mà là còn mở nhắc chọn bạn chọn mở rồi giờ chờ nó tải lên thôi rồi xong như vậy là mình đã tải xong chủ đề mới lên trang blog của mình đây là trang vlog lúc nãy chủ đề mới chủ đề cũ mình F5 lại mình nhấn F5 nó sẽ hiện về trang chủ đề mới đó như vậy mình đã cài đặt thành công giao diện chủ đề mới cho blog và thuộc nhược điểm cuối cùng của bản phi là sẽ bị dính thuộc tính trang trang ở đây bạn không thể nào thay đổi và tùy chỉnh cái này được còn những mục khác bạn có thể tùy chỉnh được như một logo của nhà sản xuất của người viết chủ đề á bạn có thể tùy chỉnh được và các mục tiện ích ở thanh bên thanh menu thả xuống bạn cũng có thể tùy chỉnh được và mình chỉnh tùy chỉnh sơ bộ về cái chủ đề này luôn đầu tiên mình sẽ bỏ cái hình ảnh mình sẽ bỏ cái hình ảnh của người viết chủ đề này bỏ cái hình ảnh này để bỏ hình ảnh là bạn về trang blog của bạn mình chọn bố cục ở chỗ logo đây ở phần logo này mình chọn vào phần chỉnh sửa phần cây bút đó phần cây bút không con click chuột vào mình xuống URG hình ảnh Ctrl A xóa nó đi mình nhấn lưu lại như vậy là bạn đã xóa xóa hình ảnh thành công trên đây sẽ hiện được cái tiêu đề chính của trang blog của các bạn rồi tiếp theo thanh menu thả xuống thêm nhiều hướng á mình cũng tùy chỉnh lại thành tiếng việt của mình luôn mình những thao tác như vậy bằng vào bố cục đây mình thanh menu phải xuống đây là danh sách liên kết này. mình nhấn vào trình chỉnh sửa hình ảnh cái bút á danh sách liên kết các danh sách này bạn không cần có hết xóa hết luôn yên tâm bạn xóa là bạn vẫn thêm được một thêm được đó bạn thêm một mới cái này mình xóa hết này luôn sau khi xóa xong mình lưu lại rồi mình quay về trang lớp mình kiểm tra lại nha năm nữa sau khi mình xóa hết tất cả các mục trên đó thì mình chỉ còn hai cái thôi nhưng mà hai mục này chưa có gì hết đó. vẫn tùy chỉnh đó rồi quay về đường men menu liên kết liên kết liên kết này. như chỗ này là chữ hôm mình muốn chỉnh là tiếng việt như thế nào nhà vô cục nhà bố cục danh sách mình quay trở về trang blog mình nhà bố cục mình vào danh sách liên kết phần chỉnh sửa thành cái bút đây nè mình click chuột vào ở trên đường danh sách liên kết ở phần hôm đó, bạn có thể tùy chỉnh bạn chọn hình biểu tượng cây bút bạn chỉnh sửa một này chữ hôm mình sẽ đặt lại là trang chủ trang chủ ở dưới url trang web mình sẽ sửa lại là url của mình mình qua trang blog của mình phần ở trên cùng ở chỗ ô tìm kiếm của google á ô này là phần này là url trang web này phần sao chép xong mình về bạn dán bạn qua bên bố cục bạn dán vô bây giờ bạn nhắn lưu lại ở mục này cũng như vậy sau khi bạn đã nhấn lưu ở ở trong bạn ra ngoài bạn nhấn lưu lại một lần nữa thì nó mới lưu nè bạn không nhấn lưu lại là nó không lưu đâu á giờ mình qua bên trang lóc mình kiểm tra lại nha đây chữ home lúc nãy ta đổi thành trang chủ rồi như vậy trên menu này bạn có thể tùy chỉnh theo ý của các bạn và bạn dán các đường liên kết của trang web của các bạn vô bạn dán các đường liên kết khác còn nữa bạn muốn thêm một mới thì bạn ít chuột vào chỗ thêm một mới nó sẽ sổ ra cái tên trang web ví dụ mình muốn thêm cái mục mới nữa mình ghi dựng thêm cái mục mới coi trên trên đây mình có cái mục nào ta danh mục là blogger blogbot nè mình sẽ thêm ở đây là blogger và blogbot là vào blogger đi. rồi số URG này mình dán URG của danh mục đó sao chép bên này dán về bên bố cục mình nhắn lưu lại và mình nhắn lưu lưu lại lần thứ hai ở bên ngoài nữa nha xong mình qua kiểm tra lại chân mà lóc mình F5 mình kiểm tra lại đó như trên này đó trên thanh menu nó xuất hiện thêm một cái là blogger mình mới ghi này như vậy là mình vừa chia sẻ xong cách thay đổi giao diện chủ đề trên blogger và blogspot để lựa chọn mẫu phù hợp với bạn để lựa chọn một mẫu phù hợp thì bạn lưu ý là cái phông chữ nha phông chữ lưu ý phông chữ giúp mình thôi cái đó mình trước đây mình hay bị mắc lỗi cái đó khi mà tải về cài đặt về xong phông chữ nó không hỗ trợ phông chữ tiếng việt thua mình phải đi kiếm mẫu mới nữa rồi tùy chỉnh lại tất cả các kiểu mệt rồi cái thêm trang chủ của GoAPI mình sẽ để trong phần mô tả và bình luận chúc các bạn thành công kết thúc video là mình đã vừa chia sẻ xong cách thay đổi giao diện chủ đề blog hy vọng bạn sẽ thích video này và đừng quên nhấn like và subscribe nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình cảm ơn các bạn